Xin chào, hiện tại tôi ờ, đang đứng ở km số 18 ờ, ở huyện Hàm Tân Bắc thì đây là công trình đường cao tốc ờ, dầu dây Phan Thiết đang được thi công Đó. cao tốc dầu dây Phan Thiết thì cắt ngang quốc lộ 28 tại km số 18 thì ngay vị trí này thì người ta sẽ thi công một cái cầu vượt bắc ngang qua quốc lộ 28 thì ở đây là có một cái tràm à, máy nghiền đá tràm trộn à, bê tông công suất lớn để phục vụ à, xây dựng công trình cầu vượt bắc ngang qua quốc lộ 28 thì ở đây sẽ có những con đường dẫn từ đường cao tốc xuống quốc lộ 28 thì sau này xe đi từ Sài Gòn về Phan Thiết hoặc là đi Bắc Nam vào ờ, Bình Thuận thì đều đi theo những con đường dẫn để xuống quốc lộ 28 và đi vào trung tâm Văn Thiết. Hiện tại tôi đang đứng ở vị trí này thì cách trung tâm Văn Thiết là 18 km. Đây là quốc lộ 28 này. Trước mắt à, anh chị là quốc lộ 28. Quốc lộ 28 này là đường đi từ Phan Thiết lên à, Lâm Đồng. đây tôi quay thêm ờ, một chút về ờ, con đường cao tốc đường cao tốc này rất là rộng tôi nghĩ chiều ngang của nó phải hơn 30 mét thiết kế có thể là 4 đến 6 làn xe đây mặt bằng thì ờ, đã được giải phóng xong đó, làm ờ, cầu vượt và sẽ xây dựng ờ, đường tiến độ xây dựng cao tốc ờ, dầu dây Phan Thiết thì giữa quý 2 năm 2023 sẽ bàn giao đường cao tốc này thì có có chiều dài là 99 km bắt đầu từ cao tốc dầu dây Long Thành Long Khánh chứ chạy qua các à, huyện à, Xuân Lộc rồi chạy qua huyện à, Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Bắc Tịnh Linh đó và cách quốc lộ 28 ở km số 18 cách trung tâm Văn Thiết 18 km tôi là Phương Nguyễn chuyên gia tư vấn bất động sản tại Phan Thiết của anh chị có thắc mắc ờ, gì hoặc là cần hỗ trợ tư vấn ờ, về bất động sản tại Phan Thiết thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại 0908 700 462 Rồi, tôi xin ờ, kết thúc video tại đây